ví dụ đây là cái uh, cái network mà chúng ta đang làm ví dụ Clickbank, Amazon, Vizu hay là những kênh affiliate khác sau đó thì chúng ta rút tiền về đâu thường thì chúng ta sẽ không rút tiền trực tiếp về tài khoản ngân hàng Việt Nam và chúng ta sẽ rút qua một cái kênh trung gian bởi vì đôi khi cái tài khoản ở bên ngoài nước Mỹ hay một số các quốc gia lớn thì uh, cái việc cài đặt cái thẻ của uh, của những nước nhỏ nhỏ như mình thì nó hơi khó thường thường chúng ta sẽ rút tiền ở affiliate marketing rút qua những cái kênh ví dụ như là Payoneer hôm nay thường sẽ hướng dẫn cách đăng ký tài khoản Payoneer ha rồi sẽ có là pay PayPal mình làm affiliate marketing thì hãy ờ, đăng ký những cái tài khoản này ha rồi uh, hiện nay thì có một cái kênh nữa nó là cái kênh blockchain ở đây là bitcoin á người ta cũng thanh toán bằng bitcoin rất là nhiều thì mọi người có thể đăng ký một tài khoản blockchain lên blockchain.com à, ờ, cả cái việc mà chúng ta thanh toán cho người khác và người khác thanh toán cho mình qua uh, bitcoin thì cái này cũng khá là phổ biến hiện nay đối với cái marketing rồi học nên là nên có một tài khoản mọi người biết sao không thanh toán qua paypal ấy tốn phí tốn phí rất là lớn nhưng mà đối với thanh toán thanh toán qua bitcoin ấy, thì nó, nó hầu như là không tốn phí rồi tiếp mình sẽ có thanh toán qua thẻ visa master cái này uh, ở Việt Nam mình là một cái tài khoản ờ, một cái thẻ Visa Master cũng khá đơn giản tuy nhiên là uh, tuy nhiên là nó sẽ um, ở ờ, đôi khi thanh toán bằng những cái thẻ này nó không được ha rồi bây giờ hường sẽ đang hướng dẫn mọi người cách đăng ký một tài khoản Payoneer để chúng ta có thể thanh toán ở trên Philippines uh, nói riêng và các kênh affiliate khác nói chung thì rất là nhiều kênh hiện nay đang sử dụng Payoneer và rất là tiện lợi ha có có cả Marie Choice và cấp trên hệ thống uh, uh, xây dựng cái hệ thống MLM khác ok rồi bây giờ làm thế nào để đăng ký một tài khoản Payoneer thì tại vì Hường đang hướng dẫn mọi người làm ClickBank cho nên là Hường sẽ hướng dẫn uh, đăng ký tài khoản Payoneer trước rồi uh, từ những cái tài khoản này nè mọi người sẽ bắt đầu rút về tài khoản Việt Nam Vietcombank, ACP, Techcombank, VDV vân vân nói chung là ngân hàng Việt Nam đơn giản thôi ha và những cái kênh thanh toán này thì nó khá uy tín kênh thanh toán này khá uy tín nên là mọi người ờ, không cần phải lo lắng còn nếu mà mọi người đang làm kinh doanh một cái uh, kênh um, MLM khác digital marketing khác và họ bảo mình tạo một cái ví điện tử của họ thì uh, theo kinh nghiệm của Hường thì chúng ta không nên uh, uh, chuyển cái uh, hoa hồng của chúng ta về cái ví điện tử của cái cái kênh đó bởi vì cái ví điện tử đó thì nó uh, cái ví điện tử của cái công ty của cái nhà cung cấp đó thì nó dính liền với sự tồn tại và phát triển của công ty đó lỡ mà công ty đó nó bị phá sản hay nó bị gì thì tiền của chúng ta sẽ mất luôn do đó khi mà chúng ta chuyển hoa hồng về những cái kênh uy tín ví dụ Payoneer, PayPal, blockchain hay là các thẻ Visa Master của mình là nó chuyển cho tài khoản ngân hàng mình rồi đó, thì nó sẽ an toàn còn nếu mà chúng ta để ở trong ví điện tử của người ta thì rất là nguy hiểm thường đã từng bị mất uh, ờ, 10.000 đô rồi tức là đang kinh doanh đúng không trong tài khoản ờ, ngân hàng ở trong ví điện tử của cái bên đó thì mình không có kinh nghiệm thế là trong đó có khoảng cỡ 10 nghìn không chịu ờ, bấm nút rút về thế là đến công ty đùng một phát cái công ty đó nó bị phong tỏa mình đâu có biết được thế là bị phong tỏa nên là cái e-wallet cái ví ờ, điện tử của người ta cũng bị phong tỏa luôn thế là mình dính luôn 10 nghìn trong đó không được lấy lại đau lòng bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách đăng ký PN ha bây giờ chúng ta sẽ vào cái link này đây Chúng com c pay owner có thể ký hiệu là PO đây ở tomato com PO là chúng ta đăng ký một tài khoản pay ha ở đây thì uh, chúng ta sẽ vào cái mục uh, sign up and earn ha uh, cái này uh, khi mà chúng ta đăng ký uh, sau một thời gian khi mà chúng ta nhận thanh toán khoảng có một nghìn đô thì nó sẽ tự cộng cho mình nó tặng cho mình 25 đô nữa ha hồi trước thì chỉ có 100 đô thôi là đã nhận được 25 đô thôi đô 25 đô rồi nhưng mà bây giờ nâng lên là tới 1.000 đô mới nhận được 25 đô nhưng mà không sao miễn là chúng ta có nhận thanh toán tự động cầu cộng 25 đô cũng rất rất là vui mà đúng không rồi ở đây chúng ta điền thông tin chúng ta sẽ chọn individual tức là về về cá nhân tài khoản cá nhân nếu mà mọi người đang để giao diện tiếng Việt thì chúng ta hãy sửa lại giao diện bằng tiếng Anh thì chúng ta mới đăng ký được còn để giao diện tiếng Việt nhiều khi đăng ký nó bị lỗi á là để giao diện tiếng Anh rồi chúng ta first name thì ờ, đối với ờ, cái những ờ, cái cái việc mà đăng ký cái tài khoản ở bên nước ngoài thì chúng ta cứ đổi ngược lại ha first name tức là cái cái tên của mình còn cái họ và tên lót thì là last name last name là cái họ first name là cái uh, cái tên đầu tiên tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể để uh, first first name là cái tên của mình ví dụ để hường last name là nguyễn thị vậy đó đây cũng được ha mà miễn sao thì cái first name của mình là cái họ chứ không phải là cái à sorry là cái tên chứ không phải cái họ ờ, ngược lại một chút cho cái email thì chúng ta lấy một cái email nào đó mà chúng ta chưa từng đăng ký thường thì một ờ, một người chỉ có được ờ, đăng ký một tài khoản kênh thôi thôi nhưng mà trong một số trường hợp đặc biệt đối với những cái kênh Affiliate Marketing ờ, nó kết nối với Payoneer đặc biệt ấy, thì chúng ta vẫn có thể đăng ký thêm một cái tài khoản Payoneer nữa nhưng mà thông thường thì mỗi người chỉ có một cái tài khoản Payoneer thôi bởi vì một cái thông tin của mình ấy, thì có giống như kiểu cái này là cái ngân hàng chỉ có một tài khoản thôi rồi bây giờ mình ờ, để email vô đi ví dụ như là mình sẽ để email là thành công cùng cho con số gmail com rồi điền cái email tiếp coi thử mình mình gõ lại cho đúng ha đảm bảo email của mình là đúng không rồi take apart thì chúng ta sẽ chọn cái ngày tháng năm sinh của mình à, ví dụ như là mình sinh năm ờ, ví dụ như là mình kéo xuống mình coi thử năm mình à, ví dụ sinh năm 85 chẳng hạn chúng ta sẽ để tháng ngày 1 tháng 1 năm 1985 sinh ngày 1 tháng 1 năm 1985 chẳng hạn để vô à, bấm next rồi tới bước thứ hai uh, cái thông tin chi tiết thì chúng ta uh, điền là ở country ở Việt Nam địa chỉ của mình hai ba địa chỉ vô ví dụ như um, là hai trên hàng phường tám trên hàng rồi city hồ chí minh city chẳng hạn rồi postal code cái zip code này nè là cái mã mà chúng ta sử dụng thường xuyên nên là có thể mọi người sẽ thuộc luôn 700 nghìn đó là thành phố Hồ Chí Minh một Hà Nội là 100 nghìn rồi một số tỉnh thành khác như là Đà Nẵng Hải Phòng Cần Thơ vân vân thì chúng ta cứ lên mạng chúng ta search cái mã zip code của Đà Nẵng mã zip code của Huế mã zip code của tỉnh thành nào đó thì chúng ta điền trên đây ha rồi số điện thoại 84 rồi điền số điện thoại của mình vô ví dụ 9381100 điền vô okay. next rồi tiếp theo là chúng ta sẽ điền cái ờ, mật khẩu của mình thì mật khẩu của mình ví dụ như là điền uh, ok hường vừa gõ mật khẩu ở ngoài ha xong hường giãn vào đây Đấy. rồi security uh, security version mình các câu hỏi ờ, mà bí mật bảo mật như thế này á thì chúng ta nên là lưu nó lại để sau này khi mà mất mật khẩu hay là một số trường hợp liên quan tới tài khoản thì chúng ta sẽ uh, chúng ta sẽ nhờ những câu hỏi bảo mật này lấy lại được cái mật khẩu hay lấy lại được những thông tin mà mình cần giao tiếp với partner chúng ta có thể chọn một câu hỏi ví dụ như là uh, first name of uh, ờ, okay. how old your father when you was born chẳng hạn bố bạn bao nhiêu tuổi khi mà bạn được sinh ra ví dụ vậy sau để câu hỏi trả lời thí dụ ví dụ là 25 chẳng hạn rồi đấy có những câu hỏi rồi tí nữa ờ, vài ngày nữa mình nó sẽ hỏi tiếp mình khoảng hai câu nữa bảo mật mọi người nên lưu lại tất cả các câu hỏi bảo mật để sau này gặp rắc rối gì thì chúng ta sẽ dễ dàng giải quyết đó. nhớ là phải lưu lại câu hỏi bảo mật quan trọng lắm đấy rồi mình để là ở đây nó bảo mình cung cấp có thể là chứng minh nhân dân hoặc là passport hoặc là cái uh, driving license tức là cái lái xe bằng lái xe của mình có tiếng Anh vô ha mình để passport rồi national id ví dụ ha mình để một cái national id của mình vô sau đó mình sẽ điền cái uh, cost của bên dưới fm chẳng hạn Đấy. rồi sau đó chúng ta sẽ bấm next ha sau khi nó qua cái bước uh, security theo này nè tại vì hường có tài khoản rồi bây giờ mình điền, điền id của mình vô thì nó nó lỗi nên là bây giờ mọi người sẽ điền cái chứng minh nhân dân cái chứng minh nhân dân hoặc là mọi người để passport đi nếu ai có passport thì điền cái mã passport vô cho nó nó nó ok tại vì nó có tiếng Anh rồi sau đó thì nó sẽ bấm next thì nó sẽ sang bước tiếp theo thì bây giờ sang bước tiếp theo thì Hường không làm Hường sẽ ờ, lên cho bạn Hường search cho mọi người xem ờ, đăng ký Pioneer thì cái bước tiếp theo cái bước cuối cùng thì nó sẽ như thế này gần hoàn tất chúng ta để tiếng Anh thì các thao tác nó sẽ an toàn nó sẽ thuận tiện hơn còn nếu mà chúng ta để tiếng Việt nhiều khi chúng ta bấm nó hơi nó bị lỗi nha mọi người lưu ý nếu mà chúng ta đang bị lỗi thì chúng ta hãy uh, bấm lại cái chế độ tiếng Anh rồi bước gần hoàn tất thì ờ, mình sẽ điền giống như thế này sách trên mạng thôi đăng ký plan thôi thì nó hướng dẫn rồi tên ngân hàng của mình mình điền cái ngân hàng nào mình muốn kết nối với Payoneer mình có ngân hàng nào mình điền cũng được miễn sao là nó ờ, đúng thông tin là được rồi sau này mình đổi không có sao hết nói chung cứ điền thì ngân hàng nào mình có mình cứ điền đi rồi sau này mình muốn rút tiền về ngân hàng nào thì mình phải sửa lại sau ấy thì nó sẽ có tên ngân hàng rồi chi nhánh rồi tên uh, chủ tài khoản rồi số tài khoản vân vân rồi đồng ý đồng ý rồi bấm gửi là xong sau khi đó thì nó sẽ gửi thông tin cho mình qua email à, một cái email bảo là xác nhận là bạn đã đăng ký ờ, một cái tài khoản Payoneer rồi sau đó thì nó bảo là đợi xét duyệt khoảng từ 2 đến 4 ờ, ngày sau nó sẽ gửi thông tin là cái thôi tài khoản của mình đã được chấp thuận chưa nếu mà chấp thuận rồi á thì uh, nếu mà chấp thuận rồi á, thì nó sẽ uh, cho mình đăng nhập vô rồi mình sẽ tải thêm cho nó một số thông tin khác ví dụ nó yêu cầu là chụp cái passport gửi cho họ hoặc là điền thêm một số cái câu hỏi bảo mật vô thì mình cứ làm theo cái email người ta hướng dẫn trong vòng 2 đến 4 ngày ha rất đơn giản thôi khi mà họ gửi email báo với mình là đã tạo tài khoản thành công rồi đó, thì chúng ta có thể đăng nhập vô và bắt đầu rút tiền được về rồi còn trong quá trình mình ờ, mình rút tiền về thì có thể là chúng ta uh, nếu mà đủ điều kiện thì chúng ta order một cái thẻ còn nếu mà không thì chưa cần cái thẻ Payoneer đâu ha chúng ta lấy cái tài khoản đó chúng ta rút tiền về tài khoản đó rồi ta lại chuyển về cái um, chuyển về ngân hàng địa phương là được rồi thật ra cái thẻ thì chúng ta vẫn có thể ờ, sử dụng cái thẻ đó để thanh toán giống như thẻ Mastercard bình thường nhưng mà từ đó tới giờ thì thường chưa sử dụng lần nào thấy cũng có nhu cầu để sử dụng chưa có nhu cầu nào cả nên có thể mọi người có thể order hoặc không còn nếu mà mọi người order thì đi nước ngoài sử dụng cho vui cũng được Hường có thể nhưng mà qua nước ngoài thì thường vẫn có thể khác nữa nên là ít hiếm khi sử dụng cái ờ, Payoneer lắm mình nên là có thể là sau này order cho vui còn không order thì cũng uh, không sao cả vẫn có rút tiền bình thường ok thường vừa hướng dẫn mọi người xong đăng ký một cái tài khoản Payoneer à, hy vọng là video này sẽ giúp ích được mọi người và à, Hường sẽ chia sẻ thêm uh, về PayPal hay là một số cái kênh ờ, rút tiền thanh toán khác à, Hường sẽ sắp xếp và chia sẻ những cái video đó để chúng ta có thể là có những cái công cụ để làm affiliate marketing tốt hơn ok um, comment bước bạn thắc mắc và đừng quên subscribe đăng ký kênh youtube của Hường hoặc like chia sẻ video này nếu các bạn cảm thấy hữu ích. Ok bye bye hẹn gặp lại.